mới đòi địa dị đây 70 đây đòi địa dị trời đất ơi à. <laughs> <laughs> đòi địa vị bà hoài lý do làm sao mà đòi địa dị? bà không hợp nha cả nhà hoài nói bà vì tiền bà sống với tôi vì tiền bà vì tiền bà sống với tôi vì tiền mà hồi đó giờ ông có làm có đưa tiền tôi đâu mà làm gì tiền khắc khẩu nhưng rất thương nhau mà bây giờ con hỏi ông là lý do sao mà cứ năm đòi ly dị lần vậy à, năm vừa rồi tức là bà mới năm vừa rồi là ly dị nữa à, à, ly dị nữa trời đất ơi cái lộn khắc khẩu nói này kia không bà nói vậy chứ năm lắm lắm đau gần chết mổ hai cục giải phẫu gần chết là ở đó mà yêu mổ hai cục giải phẫu gần chết là ở đó mà yêu <laughs> bận đi phẫu ta đâu có làm cái năm đó nằm mổ sạn yeah. Dạ. nằm ở ở an sinh yeah. Dạ. rồi sau là hết ăn mổ rồi á là bệnh tiến tiền liệt một năm mà mà mày giải phẫu hai lần nhưng mà rồi mà ghen là thôi tôi với anh cãi lộn nhau rồi anh không nghe lời nó tôi với bà ly dị bà đi ly dị đi tôi muốn ly dị bà mà anh đi, đâu có nhớ mà ly dị vậy anh quên đừng cãi nó cãi hồi ông giận lên nó ly dị ngay đây luôn à, đó ông bà kết hôn với nhau được bao nhiêu năm rồi là kết hôn hồi năm 16 tuổi 16 tuổi 17 tuổi có con 16 mà kết hôn hả cái đó lâu rồi nha bà con lâu lắm rồi dạ, đó năm... là vẫn được cho phép đó mọi người bà là ờ, lấy chồng năm 16 tuổi ông năm đó là 18 tuổi 18 tuổi như vậy là họ đã kết hôn 60 năm em ơi 60 năm 60, 60 năm, năm cuộc đời, đời. <laughs> ông bà ơi bây giờ mình quay ngược trở lại 60 năm trước cái ngày đầu tiên mà ông bà gặp nhau á rồi ông bà ấn tượng với nhau như thế nào lúc đó tôi ở sài gòn là pastor quận, quận mấy ông ông quận nhất ba quận nhì trần trần quốc khải tân định là quận, nhì dạ cái mỗi năm là có cái lễ hội trung việt ái hữu cái khi mà cái lễ hội tan rã gặp nhau tuổi trẻ chỉ chào nhau thôi gia đình bà con tới nhóm cưới hỏi ủa nhưng mà chào nhau cái à, sao, sao tự nhiên hỏi được không? chào cái đi qua cưới luôn hả dạ không chào nhau rồi ba gia đình mai mối không phải có để ý gì không ông cũng nói không phải đó sao mới trật lắc à trật sao? vậy sao bà phải không dạ đi lễ hội đó hồi đó cúng đình đó là cũng như là cúng rằm tháng 7 trong cái hội đó bác mới đi ờ, để bưng đồ ăn từ bàn từ bàn là bà bà má nuôi dẫn dẫn ông ờ, ông ùi này đi nó nói à tôi có cái thằng con nuôi này tôi giới thiệu cho bà này đó à. rồi gặp nhau vậy thôi thì thấy ổng cũng đẹp trai rồi về đó thì ổng cũng đi xe đạp tôi đi xe đạp tôi mới gặp ổng từ tôi quắt ông này này ổng mới theo luôn tới giờ ổng mới theo luôn tới giờ trời đất ơi quá cái là theo, theo quá cái là theo theo đuổi lâu lắm cũng <laughs> ưa theo đuổi lâu quá à. rồi bà già bà mới thấy thương hại bà nói thôi bây giờ mày chịu ở rể tao tao gả cho con gái này à. đó ông chịu ở rể thấy chưa bà nói hay không chưa có cái ngoắt thôi mà theo, theo nhau cả cuộc đời luôn nhưng mà hồi đó là bác không có thương à, à. tức là bà không có thương không bà chịu bà, rể. bà không chịu à. không có chịu bố bỏ đi rồi bà bỏ nhà đi bỏ nhà đi trời ơi cái bà bà già bà khóc lóc bà, bà nói mà bà bỏ nhà tao đi đó thì tao sẽ Ờ, chết trước trước mặt mày mà không chịu rồi. thì bỏ đi hồi xưa mà con gái cũng tự ái lắm cũng giữ danh dự lắm chứ hồi mới 16 tuổi mà cái đi thưa tùm lum hết lên băng bao cái người bạn mới nói trời ơi bà đi về đi để cho bà già bà chết lên chết xuống mà ở nhà ông đi tìm tùm lum hết hồi đó 16 tuổi là cũng tính ham chơi ông tưởng là đi ca sĩ rồi theo nghệ sĩ này kia ông tới bà không chịu bà bỏ đi ông có buồn không ông trời đòi tự dẫn chứ đòi tự dẫn chứ buồn chứ còn nó thật ra không không có tự giận là chỉ buồn thôi buồn thôi hả à buồn thôi chứ không nãy bà nói kìa nãy người ta nói rồi muốn tự giận luôn kìa tại người ta nghe tự giận nên người ta à. mới cưới đó bây giờ nói vậy chứ ổng cũng quên hết rồi ổng nhớ à cái chuyện từ xưa thì được con cái nhớ hơn à con gái nhớ hơn nói không nói vậy, vậy đúng đâu. hơn mà nhớ đúng hơn <laughs> sao có đám cưới à. chứ bỏ đi lần nữa vâng sao đám cưới là đi lần nữa bỏ đi lần nữa ra phân thiết sao vậy thì đám cưới không thương mà chưa động hồng luôn là đi rồi có có động rồi <laughs> có nói thiệt chứ cái này con hỏi con xin lỗi bà nha đám cưới xong cái động phòng chắc không vui quá rồi bỏ không đi vui đúng rồi không vui không vui không vui khổ sở quá cũng chiều một đêm động phòng xong rồi bữa sau đi luôn bữa sau đi luôn bà bây giờ con hỏi nè đêm động phòng đó rồi ai nắm tay ai không có ai nắm tay ai rồi sao động phòng nắm tay sao động phòng nắm tay gì như đàn ông mà ví dụ như cái mò mẫm này kia rồi vuốt ve rồi sao là mình con gái mình chịu sao nổi con gái mình chịu sao nổi vậy đó thôi chịu không nổi cho nên <laughs> không có yêu nhưng mà <laughs> không yêu nhưng mà chịu không nổi nha à phải à, <laughs> chở cũng là thương bà già cũng chịu nhưng mà đám cưới rồi nhưng mà nghĩ đợi tới giờ bỏ đi lần nữa dạ nói thôi ông đưa tôi đi ờ, tôi đi lên lấy quần áo tôi đi lấy quần áo rồi tôi sẽ trở về rồi ở nhà người chị thứ năm á mùi ơi mùi mày nghe lời con sáo cho nó bỏ đi luôn đó cái lúc lúc bỏ đi đó là thầy thời kỳ là năm năm tư cuối năm mươi tư tôi đi lính đi tiền do bác buồn bác đi vậy đó ở tù à Trời ở tù mấy ta tội nghiệp vậy yêu mà bà phải bỏ đơn vị đi mới ở tù theo đuổi quá dạ. khổ sở quá nói thương hại trở về đó à, vậy thôi vậy là tình đơn phương đó cái lúc 54 thì bà có có bầu lớn rồi à? không Trong cuối à. năm tới năm mươi 55 đầu tháng 55 tới cuối tháng năm 15 mới sinh thằng thứ thứ hai sao mà anh không nhớ vậy anh ơi quên á chuyện gì cũng quên á sao tôi có bầu mà tôi bỏ tôi đi rồi ai ai nuôi tôi cái bầu đó ai nuôi à. mày trở về thì mới có bầu chứ không phải là có bầu trước rồi đi ờ à, phải rồi đúng nếu rồi nếu có bầu trước ai dạy gì đi đúng rồi, đúng à. ai nuôi ai dạy mà đi phải không gian trưng gian trưng quá tức là lúc đó bà vẫn chưa yêu luôn chưa yêu rồi đến khi nào bà mới yêu ông yêu thì không có yêu không yêu luôn à theo đuổi mình khổ sở quá à. đau khổ quá lần lần cũng có nao nao lòng cũng thương thôi chứ không có yêu à, ông bà có mấy người con tám đứa trời ơi không, không có, có yêu. yêu đó không để nói cho nghe không phải là yêu mà có con nhiều đâu dạ khi sanh một thằng đậu lòng đó tới bốn năm tháng sau có một lần thợ lộn có bầu có một lần là có à, có một lần có bầu năm nào cũng vậy bốn năm tháng sau sanh xong rồi bốn năm tháng sau một lần là có bầu trời vậy ơi. là tám đứa tám lần tám đứa là tám lần đó lấy 18 tuổi 30 tuổi tám đứa trời đất ơi ta gọi là mắng đẻ đó mắng đẻ không phải cái chuyện không phải mắm đẻ đâu nè kêu bằng cái gì đây nè kêu cái gì đó đi đụng đầu giường đi đụng đầu giường cái là đẻ ờ à, đúng rồi à, xã tôi tuổi dần tôi là con heo bởi vì cái khắc khẩu nó có cái chuyện kỳ kỳ lắm bây giờ tôi ngắt lời à. ông thấy không tôi ngắt lời ông hồi đó mới đầu á không chịu bác mà hỏi chị bây giờ tôi tuổi dần dữ dằn lắm ông có chịu nậu tuổi không tôi chịu hết bằng lòng chịu hết bây giờ bà có đi trước tôi đi sau tôi cũng chịu hồi ông nói vậy đó bây giờ mà bà có con á tôi giữ con cho bà bà đi coi hát cũng được nhưng mà đúng hồi đó có một đứa hai đứa rồi tôi đi coi coi hát á thì ở nhà ông giữ con rồi ông đi coi hát tôi ở nhà đi giữ con mới sống tới bây giờ không sao không đi đôi rồi bà không bao giờ hai người đi không hát. không chịu tại vì tôi không thương ổng tôi mới bắt buộc ổng bằng lòng như vậy thì tôi mới lấy ổng trời đất ơi tội nghiệp ờ, ông không à. ông bây giờ ông kể một cái một vài cái ví dụ mà thể hiện cái sự gian khổ của ông nữa à, đi ờ, anh khởi đi bà làm gì ông lấy vợ khi vợ chồng với nhau không bao giờ vũ phu quánh vợ không bao giờ chữ vợ vũ phu à, chứ à. có chánh ổng có lách tôi nhiều hai lần lắm nói là nói vậy chứ sanh hai đứa rồi quýnh tôi một lần bà vợ vợ mà nói mày quánh vợ mày thôi tao đuổi mày đi đuổi đi ở năm ra ngoài đường <laughs> ở ngoài đường á ủa sao nhưng mà lúc đó sao đánh hai người cãi nhau dữ lắm không người đàn ông lấy vợ trong gia đình không bao giờ vũ phu chỉ biết hồi còn tuổi trẻ mà làm sao có sự nóng nảy nhưng mà mình thấy cái sự nóng nảy nó không có hay là từ bỏ luôn từ bỏ cái cái sự đánh đánh đánh vợ ông có xin lỗi bà không Hả? không một cái chuyện đi lỗi đó là mình mình soi soi dịu một cách khác đối với người đàn ông à. đối với vợ lấy một cách nào đó bù đắp mình dịu là một cái sự ga lăng ông ga lăng nhiều không bà có ga lăng nhiều không ga lăng nhiều với chiều chuộng có chiều chuộng nó mới thương tới bây giờ đó đúng là hai người này khác khẩu nè dễ gây lộn lắm ha à, dễ gây lộn nói cái gì cũng gây lộn <laughs> tôi mà nói gà thì ổng nói vịt nhà anh người không gây lộn nhau ông có nhiều lần làm lỗi nhiều, nhiều lắm nhiều lắm hả hỏi kể hỏi kể thôi vậy thôi được rồi để con với ông đi qua đây chút xíu dạ con con với ông qua đây bà nói ông với bà ông có nhiều làm lỗi với bà lắm mình qua đây mình tâm sự cái đó đi ha đây là cái ba để ông nhớ về kỷ niệm ngày xưa đó, cái ba có thực đơn uống nè trở lại thanh xuân trăm năm hạnh phúc ngày ấy và nay tuổi mộng xứ hoa mực tím tình khúc vàng ông muốn uống loại nào cái này rượu hả dạ không thức, thức uống thôi cách thức thức uống hả dạ uống tìm lại trăm năm hạnh phúc à, trăm năm hạnh phúc hình như là các thực khách thích uống là trăm năm hạnh phúc lắm đây dạ nó ngọt ngào lắm không trong đó nó cũng có đôi khi cái hương vị nó dịu dàng nhưng nó cũng có chút đắng cay dạ con mời ông ừ, cảm ơn không dạ mặc dầu là ngọt ngào nhưng mà nó qua một thời gian thấy nó nó nhiều cũng cay đắng cay đắng dạ con hỏi bà có tật xấu nào mà làm ông không thích không bởi vì hồi lúc cái vũ phu đó là gì phải gian dối mình phải đi học phải đi nhà học nghỉ đầm à cho nên mình đi theo dõi bực tức ủa nhưng mà nhảy đầm là vui mà ông tốt mà sức khỏe mà sao mà không cho bởi vì mình cuộc sống của mình mới mới với nhau mà đâu có phải như à, gia đình sang trọng mà sung sướng mà nhảy đầm, nhảy đầm. hay là ông ghen ông sợ bà nhảy đầm rồi ôm người nào đó người ta ôm bà rồi ông ghen bởi vì người vợ của mình đã học nhảy đầm vậy đó là là mình biết ghen rồi là không có chung thủy với mình rồi bởi vì học ngay đầm anh nhảy anh sang sang sẻ cái đó rồi rồi anh mê anh thấy anh phải bỏ liền học ngay đầm là sang sẻ tình yêu thương của của mình cho nhiều người khác cái quên chồng ở nhà bỏ chồng đúng không trời ơi rồi ông đánh bà mạnh không đánh bay bông đổ bông luôn <laughs> một mặt tay thôi mà bay chiếc đồ bông thấy thường quá rồi sao đó ông ân hận không ông chứ sau này thôi không đánh là vì cái tuổi lúc đó bà có đô mươi ông thương bà quá mà sao đánh bà vậy thương nằm một lẻ nhưng mà cái sự ghen tương nó là khác à bây giờ mình thấy có nhiều khi ta còn tối tân hơn nữa tối tân hơn nữa à, ngoài cái đó ra không có gì, bà không có xấu gì nữa không có xấu hết rồi sau này bà bỏ luôn ông yêu bà điều gì nhất ông bởi vì hồi xưa thương nhau trước nhất là ai cũng vậy sắc đẹp sắc đẹp bà đẹp lắm ha hồn trẻ đẹp chứ hồi xưa bắt đầu là yêu nhưng mà vì cái xã hội lấy nhau ăn cái tiền phụ cấp trợ cấp vợ con cho nên phải sống với nhau đeo đuổi nhau nếu mà thôi nhau rồi á thì cái tiền đó là không có trời đất bắt vậy là sống với nhau vì cái tiền trợ cấp ông hả trợ cấp chứ nếu mình ly dị là mình không có tiền trợ cấp không có trời đất ơi ừ giờ không biết sao có cái chế độ đó được ta thôi cũng nhờ cái cuốn uh, sổ uh, tiền gì đó tiền trợ cấp trợ, đó trợ cấp mình có 8 đứa ha à, bây giờ hạnh phúc nhất nữa con cái nó vẹn toàn dạ con cháu đầy đàn đầy đàn ông ơi nãy con con nghe bà nói á, là ông có rất nhiều lỗi lầm với bà vậy thì ông có nhớ là ông có những cái lỗi lầm nào cụ thể với bà không không ông có say nắng một cô nào đó có một mối tình nào nó ở bên ngoài không không ở rể cái gì cái gia đình rồi thì đâu có có suy nghĩ mà muốn người này người khác được không có mơ một bóng hồng nào hết trơn không, không có mơ được rồi có cô nào mà theo đuổi ông không ừ, cũng có có nhiều người chứ nhưng mà mình lúc đó đâu chỉ nghĩ với người vợ thôi dạ vậy thì ông đã chọn đúng thực đơn uống trăm năm hạnh phúc mời ông cảm ơn con dạ ông ờ, nghỉ ngơi uống cảm nhận đi ông để bên kia bà nói chuyện với ngọc lan bà ơi nãy giờ bà nghe cái câu chuyện của ông chia sẻ rồi đó bà thấy cái chỗ nào không đúng nè không đúng hết không có cái gì đúng hết hả ông nói là ông không có cái bóng hồng nào ở ngoài hết là có đúng không không đúng Vậy... có nhiều bóng hồng nhiều hả ờ nhiều, nhiều là nhiêu nhiều là bốn năm lần trời ơi mới đây nữa mới đây mới tức mới thì. đây không hồi 45 tuổi à à vậy hả ờ. bà, bà có nhớ hết những cái bóng hồng mà đi ngang qua cuộc đời ông không nhớ chứ đầu tiên sao mà bà phát hiện ra đầu tiên là ở ờ, ở đà lạt dạ ổng mới có hầm hai hai bốn tuổi dạ bữa đó ổng coi cái phim người lấy ma đi coi phim chung ừ cái bữa đó ổng mới mời cái con đó sáng ngày mai đi chụp hình con đó từ chối cái ông mới buồn ngủ không được ông mới than thở ông mới cái làm cái câu thơ mà buồn tình ai thấu trời trắng lên đó dạ là... Ờ. ủa sao cái ông này lại không có ờ, đêm nay không ngủ mà lại làm thơ đi tới đi lui cái xin nghi rồi cái hạch ra mới ổng mới kê khai con đó là con con quê dạ nó người quế à, ở cùng... quê người quế à, nhiều lắm bây giờ ngồi kể là chắc kể tới sáng luôn đó ờ à, kể tới sáng đúng không rồi. trời ơi vậy là hồi nãy ông không nhớ rồi cho nên ông là không nhớ quên rồi dạ ờ. rồi. bà bực không bực chứ mới đòi địa vị đây 70 đây đòi địa vị trời đất ơi à. <laughs> <laughs> đòi lý dị bà hoài lý do làm sao mà đòi lý dị nói không hợp nha cả nhà hoài nói bà vì tiền bà sống với tôi vì tiền mà hồi đó giờ ông có làm có đưa tiền tôi rồi mà làm gì tiền bây giờ là ba mặt một lời nè ba mặt một lời nãy giờ nghe kể mà cũng khó chịu thôi đưa hôm qua ba mặt một lời đi hồi nãy hỏi ông á là ông không mối tình nào không có làm gì sai với bà ừ. nhưng nghe bên bà kể nó ông có ba mối tình sơ sơ bốn người bốn người có không ông cái tuổi mình còn cái thời xuân đẹp trai thiếu gì người thương nhưng mà mình thấy không có thể thương được bởi vì mình còn cái trách nhiệm con cái mình nhiều cái bổn phận mà có không à, có không mà có không có không mà hỏi anh có không mà anh nói còn thương tại tôi làm thinh rồi người ta bỏ ông ông mới trở về gia đình mà có không mà có không có chứ ông nói có cái chuyện mình tình yêu mà mà mà mà, lắm lúc này cái nọ làm sao hỏi bởi vì làm làm trai mình đẹp trai mà thiếu gì xa thương mà không để ý nói nhưng mà hồi nãy anh kể với quyền linh là anh không có ai anh kể chặt quá khịch chặt quá khịch không chuyện là lương tháng này kia này kia không được là chặt lắc hết trơn ông bà đúng là là khắc khẩu <laughs> nhưng mà rất thương nhau rất thương khắc khẩu nhưng rất thương nhau mà bây giờ con hỏi ông là lý do <laughs> sao mà cứ năm đòi ly dị lần vậy à, năm vừa rồi tôi đã bà mới năm vừa rồi rồi ly dị à, nữa à, à, ly dị nữa trời đất ơi cái lộn ờ, khắc khẩu nó này kia không bà nói vậy chứ năm lắm là đau gần chết mổ hai cục giải phẫu gần chết là ở đó rồi yêu bận đi phẫu, ta đâu có nổi lý gì năm đó là mổ sạn yeah. Dạ. nằm ở ở an sinh yeah. Dạ. rồi sau hết sang mổ rồi là bệnh tiến tiền liệt một năm mà mà giải phẫu hai lần nhưng mà rồi mà ghen là thôi tôi với anh cãi lộn nhau rồi anh không nghe lời nó. tôi với bà ly dị bà đi ly dị đi tôi muốn ly dị bà mà anh biết, đâu có nhớ mà đừng tí vậy anh quên đừng cãi nó cãi hồi ông giận lên nó ly dị ngay đây luôn à, đó rồi, đúng nói chung là khắc khẩu nhưng yêu nhau nói ly dị không thôi chứ đâu. ly dị yêu mà thôi ly dị đi nhưng mà trong lòng không có muốn đúng không ông hả đúng không bây giờ mình lớn tuổi rồi hồi sáu bảy mươi tuổi bảy mươi tuổi thì dịnh rồi không có cái lộn nữa dạ. thì bây giờ ông có nói rồi ông đòi đi vị này kia thì nói ờ à, ông đi vị thì ra tôi phường tôi ký rồi từ hồi rồi cũng vui vẻ hết <laughs> mình không có tranh cãi nữa khắc khẩu nhau là biết rồi à. bây giờ mình xem hình ảnh của con cháu đi à, lấy đó cái làm cái niềm vui để hai ông bà không có cãi nhau nữa xin mời ông bà nhìn về màn hình Con nhớ hồi nhỏ mỗi ngày được ông ngoại chăm sóc đưa con đến trường suốt những năm mẫu giáo và tiểu học và ngoại tuy buôn bán cực khổ nhưng vẫn dành cho con những đồ ăn khi bán về tuy chồng con là người nước ngoài không không hiểu nhiều về phong tục tập quán của người Việt nhưng anh ấy hiểu rằng ngoài tình thương dành cho mẹ con còn dành cho ông bà ngoại đó là lý do tụi con chọn ngày làm đám cưới của tụi con tại sài gòn hai con kính chúc ông bà ngoại luôn dồi dào sức khỏe và luôn bên nhau nhau Hello ba má, ba má khỏe không? À, bên này tụi con cũng khỏe Lâu lắm cũng gặp ông nội bà nội rồi à, Con cũng nhớ mọi người ở Việt Nam dạ. Nắm cũng nhớ nè, nói hello nè dạ, thôi con cũng uh, mong được uh, sớm phải được về Nam để uh, thăm mọi người trong gia đình con nhớ hồi xưa con thích những lần ba má cãi nhau và sau những lần cãi vã đó là những trận cười hạnh phúc của ba má và của tụi con ngày xưa thực sự nhà mình không khá giả gì con nhớ ngày xưa má phải đi bán hàng rong bán trà đá và bán phụ tùng xe đạp trên dọc đường Phạm Văn hai ba thì đi làm công nhân mỗi chiều về ba hay đi đón má bằng chiếc xe đạp của mình và cái cảnh con nhớ luôn luôn nhớ là ba chở má trên chiếc xe đạp phía sau má ngồi với một cái nón lá và một tay thì cầm một cái túi ni lông trong đó đựng đầy thức ăn cho tụi con không biết ba má còn nhớ không thì những ngày đó thì tụi con sau ngày sau giờ đi học về thì con với anh sáu thì đi lãnh ờ, vé số đi bán rong anh năm thì lại đi ờ, làm công cho nhà người ta anh ba cũng vậy chị tư thì đi dạy ở củ chi đôi khi ở biên giới tây nam còn thằng út thì cũng đi bán hàng đi bán ờ, thuốc lá dạo nhà mình khó khăn như vậy rất là khó rất là khổ nhưng mà không bao giờ vắng tiếng cười tụi con thấy vui nhất là những lúc ba má cãi lộn nhau tại vì mỗi lần ba má cãi lộn nhau á thường nhà người ta cha mẹ cãi lộn con cái nó khóc um sùm mà còn nhà mình á ba má cãi lộn á thì tụi con hò hét tụi con còn khuyến khích ba má cãi lộn bởi vì tụi con biết rằng là sau những trận cãi lộn đó là những nụ cười hạnh phúc của cả gia đình mình rồi cùng nhau ngồi ăn mở ăn bánh trong cái căn bếp nho nhỏ mở nhạc lên ba nhảy đồng với má tụi con nhảy theo con thì không sống trong gia đình cũng từ lúc nhỏ rồi tại con phải theo ba bà ngoại về Sài Gòn mà cũng có lúc là con nghĩ rằng là ủa tại sao có một mình mình về Sài Gòn còn mọi người được sống trong cái cái cái ngôi nhà cái sự yêu thương của ba má nhiều lúc con cũng trách ba má như vậy nhưng mà lớn lên con mới biết rằng để sinh ra một đứa con để nuôi nó và để cho nó trưởng thành đó đã là đã là một khó khăn còn đằng này ba má vừa khó khăn vừa vừa nghèo phải nuôi bảy tám đứa con đó là một thử thách rất lớn đối với con đối với tất cả anh em trong gia đình ba má là một tài sản vô giá nhất sao giờ tự nhiên con thích ông bà cãi nhau quá nha con thích mấy lần ông đang nói là bà quay qua không đúng đâu nói vậy trật lất rồi <laughs> con thấy ông bà là cãi nhau nhưng mà cái cãi nhau đó là cái một cái niềm vui đó nè anh nhàn anh nói đó mỗi lần con cháu thấy hò cha mẹ cãi nhau là hò hét cô vũ <laughs> cãi nữa đi <laughs> bởi vì con cháu biết rằng là sau cái chuyện cãi nhau đó là ngập tràn hạnh phúc trong gia đình à, cảm ơn ông bà rất là nhiều trong à, buổi trò chuyện ngày hôm nay à, con à, xin thay mặt chương trình cảm ơn ông bà đã tham gia chương trình và hy vọng rằng là sau chương trình này ông bà tiếp tục cãi nhau nữa cãi về cái lát cãi nữa cho con <laughs>